lâu quá okay dạ, so let the student in okay right yeah i need to know this Okay. Hello, teacher. Hello, teacher. Oh my God, do you still mẹ ơi vào rồi Ôi các bạn còn nhớ cô không chứ một tuần không gặp nhau đấy. Hello teacher. Hello. Hello teacher. Hello, good evening. Cả nhà cả lớp còn nhớ cô không? Không giờ. Hello teacher. Hello. Nào dạ. đây này, chính cô này. Now so let me see that để cô ờ, xem nào để ờ, cô xem nào hôm nay lớp mình có những ai nào ok if you are ready Sotis Sotis can you come comment me Vivo Vivo là bạn nào đấy từ bây giờ cô đọc chat đấy nhá cô bảo này từ bây giờ là cô sẽ sẽ điểm danh đấy cho nên là các bạn nhớ để tên nhá yeah. các bạn nhớ để tên, để tên điện thoại nha là cô không biết bạn nào với bạn nào đâu Okay. Hello. Xin chào. Good evening, teacher. Good evening. Great. I heard some sound so. bây giờ cô sẽ remove pin. Cô nhận cô xem nào. Oh my god. Who this Hoài Okay. Yeah. Hi. Okay. Hello. Yeah. Nói thế không hiểu không Let me see this. Okay, Trần Duy Hoàng kia. question happen. Các con lấy các tai nghe nào, các con lấy tai nghe nào. Lớp mình bắt đầu đông rồi, lớp mình bắt đầu đông rồi nhá. Ok Nếu mà bạn nào xong rồi, if you are ready, livestream là các bạn xin Zoom nhá. If you are ready, just raise your hand. Hello. yes, Trả lời bố nhà học tiếng Anh, tiểu đôi hôi học tiếng Việt sáng quá. Kim Ngân, Lê Quang Anh dạ. đúng là cô giáo của đúng đúng với nhà của đúng đúng là cô phạt đó là à, cả lớp nha nhớ nhá đầu tiên là nếu mà bạn nào em mà chưa có ăn hay là chưa uống thì mình sẽ đi ra lấy một cốc nước nha ví dụ như hôm nay này ví dụ như hôm nay này ok today I have a new day today Yeah. Oh, yeah. Today I have a pink one. Yeah. Today I have a cup of coffee. Hôm nay con có một cốc coffee màu hồng, ok? À. Các con đang bước mình đâu rồi? Nước đấy. Mình nhá. rồi. Các bạn nhá nhớ bảo cô đổi đúng tên của mình nhá. Bởi vì là nếu mà không đổi đúng tên thì cô sẽ không biết là bạn nào đang về đây. Ôi, sáng, that's fine. Who's that? Mary, not you. À. Hôm nay học gì cô? Hôm nay học gì á? Hôm nay mình sẽ học trước unit 5 và mình sẽ học về speaking nhá. Dạ. Rồi. Ok, good. Yes. Hoàng Phú Phương rồi. Hello teacher. Hello, good evening. Hello, Tuyên và Ngọc. Yeah, Trúc Linh và Trúc Long. Hello teacher. ok who's going to take quá? Trời, đáng yêu ghê. Hello teacher. Hello, who's this? Hello teacher. Hello teacher. Rồi, teacher. Sau một tuần, sau một tuần mình ờ, không gặp nhau. Xem nào có. Dạ. Rồi lớp mình đông quá. Ok. Lớp mình đông quá nên tạm thời cô tắt hello, mic các bạn nha. Teacher. Okay, hello. Who this? Who there? Who there? This. Yeah. Dạ. ok great. Now, if you are ready, ok if you are ready, just raise your hands. Put the icon raise hands to let me know that you are ready for the class. Nếu bạn nào xong rồi nha, bạn nào đã có một chiếc cup of coffee hoặc là cup of water một chiếc một cốc nước ở đây hoặc là một chai nước ok a bottle of water ok thì các bạn raise hand được chưa các bạn raise hand bởi vì là buổi học ngày hôm nay mình sẽ phải speaking rất rất rất rất nhiều ok cho nên là hôm nay nếu không có nước ở bên cạnh thì sẽ không học được đâu nào bạn nào mà chưa kịp lấy nước đi ra ngoài lấy nước cho cô nhá quickly, quickly, quickly to come to get a little bit, to get a little bit water into the cup and come back here, okay? Now, so I see that we have so beautiful girl here, okay? Who's there? Nguyễn Thị Kim Nhân, right? I need to ask you first, Nguyễn Thị Kim Ngân. And uh, okay, Yeah, các bạn mở camera cho cô xem nào. Các bạn mở camera cho cô xem nào. Where's my student? Yeah. Mở camera cho cô xem nhá, để cô điểm danh nhá. Ok, rồi Hiền Thục. Wow, Hiền Thục hôm nay có có gì đây Wow, Hiền Thục có sticker, right? Ờ, cái gì đây? Yeah, có flashcard đẹp quá. Trời ơi, chắc hôm sau cô phải mua thêm một bộ giống của Hiền Thục lớp 3 nhá. À, xem nào mình có Bảo Ngọc ngồi rồi này, Khánh Bình này, Phạm Hiền Thảo này, West Phạm Hiền Thảo, Thảo đâu rồi? Yeah, ok, con nhìn thấy con rồi, tóc dài xinh quá, rồi con ngồi vào chỗ đi nào. Ok, Bình An. <laughs> yeah, Bình An rồi, Phạm Kim Thanh mẹ đang lấy cho cốc nước rồi, cảm ơn chị nhá. Minh Tiến, Kim Ngọc. Rồi, Bình An đang uống nước rồi, các bạn đang uống <laughs> nước rồi. Yeah, ok, great. <coughs> Nếu mà bạn nào mà ok, If you are ready, just comment for me, say yes on the comment here. If you are ready, just comment yes to let me know that you are ready for the class, okay? Các bạn nào mà đã ngồi trật tự rồi này, các bạn nào ổn định rồi, mic nhất, cẩn thận rồi. Yeah, An Phú, yes, ok, Võ Minh Khang. Lâu lắm rồi không thấy các con của mình. Trời ơi, đó thì các bạn comment yes cho cô nào xem là các bạn đã ổn định chỗ ngồi chưa nhá. Yes, coffee. <laughs> yes, today I have a cup of coffee like that to start it with you. Ờ, oh, cô thấy Harry có bình nước to quá. <laughs> Harry có bình nước ra cô xem nào. Cái bình nước nó chắn hết um, màn hình rồi, Harry ơi. <laughs> yeah, thank you. ok, so Khánh Bình, Khánh Bình ngồi dậy nào con nào ok khánh bình yeah rồi ok great con ngồi dậy nha rồi chứ chưa là chưa là ngồi võng là xong là cũng ngất sớm đấy ok rồi tốt lắm con gái rồi có hai bạn luôn còn bạn mấy bạn ipad mấy oppo a 9 ờ, bạn uh, hải yến mở mic cho cô nào an nhiên hay gia bảo đây ngọc anh thái thịnh con yêu cô yêu con không yêu lắm trời tim ok <clears throat> <coughs> tại sao cô không chúc mừng con nào chúng mình hôm nay có một điều đặc biệt các bạn được chưa nhở các bạn hôm nay các bạn có biết sao không các bạn có biết sao không để cô cho các bạn xem một chút nha rồi ạ just bây giờ hôm nay cô muốn các bạn lên nhóm một chút nếu mà bạn nào đã theo dõi vào thứ sáu hôm trước uh, của cuộc thi Super Kid The Moonlight đúng không nhỉ có bạn nào ờ, <clears throat> có theo dõi không yeah cả lớp đều theo dõi nào cô tắt cái này đi nhá không là không vẽ bậy lên đây đâu cô lát cô không uh, ờ, dạy được đâu nghe không ok Yeah. Dạ, trong cuộc thi Super Kids The Moonlight vừa rồi với các đối thủ rất nặng ký đó, các anh chị nha lớp 3 lớp 4 đúng chưa nhỉ các anh chị cấp 2 cấp 3 cũng có thi đúng không rồi các bạn ạ các anh chị rất là giỏi mà mà các mà mà mà cái đội cái độ gọi là cái độ đầu tư về video cũng như cuộc thi vừa rồi rất lớn <coughs> ấy thế mà đây nào, top 9. Ok, top 9 các bạn. Vừa rồi đúng không? Sau rất nhiều, rất rất nhiều sự cân đo đong đếm <laughs> rồi chấm rất rất là thì đã chọn ra được top 9 ấn tượng. Và lớp mình có một bạn nhỏ rất là đáng yêu đâu rồi nhờ hôm nay Hiệp có ở đây không? Hiệp comment cho cô biết nào. Hiệp đâu? <laughs> Where's Hiệp? rồi hiệp comment cho cô biết để cô biết là hiện tại con <laughs> đang ở đâu nào yeah đây rồi đây rồi để mình add cái pin vào đây nào ok mở mic nào rồi xem nào add from here ok hello hiệp hello teacher rồi trời ơi con có biết sao không cái hôm mà chấm chấm super kit cả lớp ạ chấm super kit vào bài của hiệp mà ấn tượng quá đây tất cả các bài của các bạn đúng không nhỉ Hoàng Hiệp nào Hoàng Hiệp hôm đấy chia sẻ cho cô biết là con có theo dõi uh, hôm trao giải và thấy bất ngờ hay là gì không cảm xúc của con thế nào khi được nhận giải là Hiệp dạ con vui ạ à. con vui <laughs> nào thì trong bài của Hiệp vừa rồi Hiệp có thi ấy, nếu mà bạn nào theo dõi thì có bạn Hiệp nhà mình này bạn Thanh Lâm Thanh Lâm mình hình như không có ở đây phải Ok, có Hiệp nha. Hiệp thì rất là chúc mừng Hiệp đã lọt top 9 giờ giành được các phần thưởng rất rất lớn của Pantado. Ok. Và cô mong rằng là với những cái sự tiến bộ của mình này, những cái đóng góp của mình này thì Hiệp sẽ càng ngày càng chăm học hơn và có nhiều các ý tưởng sáng tạo hơn đúng không nhỉ? Bởi vì sắp tới sẽ có rất nhiều cuộc thi mà cần đến sự nỗ lực của các con được chưa? Không chỉ là thuyết trình nữa, cái này cô chỉ bật mí thôi, đó là không chỉ là thuyết trình nữa nó cần nhiều hơn thế vì vậy đây cũng coi như là một thành quả rất là lớn của lớp mình tại vì các bạn còn rất là nhỏ nhưng mà cũng thi này nhìn này toàn các anh chị lớn thôi đúng không cả lớp chúc mừng cho bạn Hiệp nha ok yes chúc mừng Hiệp đó thì trong cái bài vừa rồi thì cô muốn này lớp mình thì uh, sau sau sau những cái cuộc thi như này thì mình sẽ mạnh dạn hơn nhá mình không phải lo đâu thì các bạn này cũng các anh chị này anh chị cũng uh, gửi bài về rồi là mình có thiếu sót gì hay là mình cần chỉnh sửa gì thì các cô cũng chỉnh sửa cho đúng không nhỉ rồi góp ý và đó như hoàng hiệp đúng không bạn tham gia rất vui rất rất tự nhiên và bạn cũng nhận được giải thưởng xứng đáng với quá trình nỗ lực của bạn đúng không nha ok rồi so chúc mừng hiệp nha cô rất là mừng luôn và bây giờ thì mình cần phải đến bài học ngày hôm nay thôi bởi vì là hôm trước mà mình cũng đã lỡ mất mấy buổi mấy buổi rồi hiệp nhở hiệp nhớ lắm trước mình lỡ mất mấy buổi rồi không mà không được học với cô ngọc không ừ hai buổi một buổi là thứ tư tại vì hôm đấy là do zoom của cô nó vấn đề buổi thứ hai là mình trao giải super kid vào thứ sáu ok Hiệp nhá, nhớ chia sẻ bí kíp học tiếng Anh cho các bạn ở trên nhóm nha, giấu ấy. <laughs> ok, nào. Con đâu có biết cách đâu. yeah, <laughs> dạ, ok. Thế bây giờ mình comeback vào bài học nhá con nhá. Ừ ok, thank you. <clears throat> so today we just move to the unit 5, OK. We just move to the unit 5. Cả lớp có nhìn được nhìn nhìn trên mạng không nhỉ? Can you see the screen? Can you see the screen? Love you Bảo Anh. Yes. <laughs> yeah. Can you see the screen? Okay. Thank you, Thiên Kim. Yeah. Thank you. We all see the screen. Yeah, we all see the screen. And we have some new words in the period class, right? mình đã có một số các cái từ mới đúng không vào trong bài trước và cô còn ra cả bài tập ở dạng game cho các bạn nữa ờ, ok nhưng mà chắc là các bạn bạn thì chỉ có một số bạn nộp bài hoặc là các bạn chưa có hashtag thôi cho nên chưa được duyệt bài yeah we have one bathroom ok cô muốn nhấn mạnh một chút ở đây nhá là bathroom ok room not rom hay là không phải rom hay là zom gì đó nhá là room ok nếu mà bạn nào mà cần phải sửa lại phát âm thì mình sẽ cùng luyện lại với cô nhá ok bathroom one more time bathroom ok nhớ nhá có rất nhiều bạn là mình uh, cái âm cái room này này mình chưa có rõ Ok, room chưa có rõ thì hôm nay mình đọc nha. R, room, ok, good. Mình có bathroom, phòng tắm, right? Bedroom, phòng ngủ. Kitchen. Ok, kitchen, bed, dining room. Oh, ai đang vẽ lên bảng đây? Page 55. OK. Activity 2. Listen, point, and say. 1. Bathroom. She's taking a bath. 2. Bedroom. She's getting dressed. 3. Kitchen. He's cooking. 4. Dining room. He's eating. 5. Living room. She's drinking. He's reading. Yes. Look at the picture we have. Bathroom. She's taking a bath. Là phòng tắm. Bạn bạn nữ đó đang tắm. Okay. Bathroom. này rồi là kitchen right dining room living room ok yeah dạ, mình chỉ có những cái từ mà chỉ phòng đơn giản đấy thôi và hôm trước bài yêu cầu là các bạn vẽ ngôi nhà của mình đúng không nghĩa nhà trong mơ của mình right thì bạn nào mà chưa hoàn thành thì các bạn nộp bài cho cô nhá ok <laughs> great nào hôm nay mình đã rõ rồi nha mình sẽ không nhầm lẫn chữ ru nhá và cô nhấn mạnh tiếp theo này chữ bedroom và bathroom và bathroom thì viết liền còn từ dining room or living room thì mình viết tách hai cái từ này ra ừ. đó ok cái này là nhớ cho cô nha so move Ok. Hôm bữa cô vừa dạy các bạn đúng không? Mình có câu hỏi là What's he doing? Hoặc là What are you doing? Right? Mình có câu hỏi What's he doing? Có nghĩa là anh ấy thì đang làm việc gì? Ok thì tương tự mình hỏi cũng có câu là What are you doing? Bạn thì đang làm việc gì vậy? What are you doing? Ok. Thì câu hỏi thì phải có câu trả lời đúng không? Bạn ấy hỏi anh ấy thì phải trả lời anh ấy. Ờ, giống như bạn này này. He's eating. Anh ấy thì đang ăn. À, đơn giản thôi. Có đuôi in này thì là đang làm cái gì đó đúng không? Cứ động từ mà có đuôi cái chữ in này đằng sau này này là đang làm gì đó. Ok. Bài này hôm trước là học rồi, cô chỉ ôn lại một chút thôi để mình sang bài hôm nay nha. So, we have the story today fun at home. Okay. Are you ready for the story today now? Yeah. Are you ready for the story? À, tắt chat à? Cô ơi, con không thấy bài cô gửi nên không làm được. Ok. Vậy thì từ hôm nay mình sẽ theo dõi lại ở trên Zalo nha. Cô sẽ ra bài đều nha. Cô tạm thời tắt chat nha. Ok. We turn off, turn off the chat now and focus on the story. Today, we will go on the story fun at home. Còn fun, vui đúng không? Vui. Ở nhà thì vui. Fun at home. Vui ở nhà, vui chơi tại nhà. À, bởi vì dịch rồi, dịch dã rồi đúng không nhỉ? Covid-19 mình phải đảm bảo sức khỏe nữa. Cho nên là mình chỉ chơi ở nhà thôi, không có đi loanh quanh đâu ha. Dạ. Yeah thì trong câu chuyện này thì cô sẽ mời một bạn nhá I will invite one person who will practice with me cô sẽ mời một bạn có thể là mình thực hành nói với cô và cô sẽ cho các bạn nghe chuyện trước nhá ok listen listen right listen pages 56 and 57 activity 5 listen to the story fun at home What are you doing, boys? What are you doing, boys? Okay. Các con đang làm gì vậy? Từ boys đúng không? Những chàng trai, right? What are you doing, boys? Các con đang làm gì vậy? Những chàng trai, right? Okay. Next. We're playing. We're play we chúng con đúng không thì we đi về are mà viết tắt là er này ok we're playing. chúng con thì đang chơi right nào xem tiếp là câu chuyện tiếp tục ở trang thứ hai là như nào ta Where are you, Mom? I'm in the living room. Okay thì đầu tiên là mẹ thì hỏi các con là đang làm gì đúng không thì các con trả lời là con đang chơi này rồi tiếp theo là bạn nam chạy ra oh where are you mom ok hôm nay có từ mới nhá từ where where what là cái gì việc gì còn từ where ở đâu ok where are you mom mẹ đang ở đâu rồi ok thì mẹ trả lời Câu trả lời là I'm in the living room. Okay. I'm in the living room. Mẹ thì đang ở trong phòng khách. Uh mm-hmm. -huh. The living room mình tự học rồi này. I'm mẹ thì in trong the living room phòng khách, right? What are you and Patrick doing? I'm reading, and he's reading too. Okay. What are you and Patrick doing? Con và Patrick thì đang làm cái gì vậy? À, thì bạn này trả lời nào? I'm reading and he's reading too. con thì đang đọc và cậu ấy thì cũng đang đọc luôn <laughs> right Patrick ấy đang cầm sách ấy ok Patrick này và bạn áo xanh này cũng đang cầm sách này cũng phải đang đọc không yeah. Dạ, xong mẹ mẹ khen này that's good Đấy, thấy con cái đang đọc sách thì mẹ khen luôn that's good rất là tuyệt uh-huh. next boys I'm making lunch boys am making lunch. Các chàng trai của mẹ ơi, đúng không? Mẹ đang nấu bữa trưa nè. À, ha. giống như mẹ mà mẹ của chúng mình ý, hay gọi ấy, Ngọc ơi mẹ đang nấu cơm này mẹ đang nấu bữa trưa này ra giúp mẹ một tay này đó các con nghe quen không It's time for lunch. What are you doing now? I'm drawing. Ok. Mẹ thì đang làm bữa trưa. Thì nấu xong rồi thì mẹ đi vào ở bức tranh năm này mẹ đi vào bảo là it's time for lunch. Đến giờ ăn trưa rồi. What are you doing now? Bây giờ các con thì đang làm việc gì vậy? Thì bạn áo xanh trả lời I'm drawing Wow, trời ơi đang cầm crayon này là chắc chắn là đang vẽ rồi đúng không? Drawing. Drawing. Đấy bạn nào mà chưa biết thì có thể đọc to nào. I'm drawing. Ok. Drawing. Ồ oh, và các bạn nhìn này, các bạn ấy vẽ hết lên tường này. Trời ơi, bẩn chưa? Patrick, what are you doing? I'm drawing too. <laughs> yeah but look at the Patrick now nhìn bạn Patrick này mẹ bạn bắt, mẹ chửi mẹ mắng này oh Patrick what are you doing I'm drawing too đấy cũng là vẽ nhưng mà một bạn thì một bạn thì chắc là vẽ lên giấy rồi một bạn lại vẽ lên tường thì bạn nào bạn nào hư bạn nào hư trời ơi bạn Patrick hư quá đúng không Patrick vẽ lên tường thì các bạn nha không được vẽ lên tường đâu <laughs> ok so nào bây giờ cô sẽ muốn gọi một bạn nhá bây cô sẽ mở chat nào I want one of you cô muốn một bạn nào I want one of you Mi Hoàng Tú à mi mi mi thì tại vì cô thấy hoàng tú phương comment xấu cho nên là cô ờ, sẽ gọi phương nhá hoàng tú phương đúng không oh my god rồi bài này các bạn hiểu rồi đúng không hoàng tú phương Hello. Yeah, hello Phương. Oh, who's there? Đâu rồi? Cô để cô tìm cái, cái Phương rồi xong cô ghim lên trên này xem nào. Cái cái cái cái màn hình của Phương đâu ấy nhỉ? Yeah, I'm here. Yeah, cái yeah. màn của Phương, my name is Phương. Yes, yes, I know, I know, I know. I will add pin here. Okay. Yeah, Phương. Okay. Look at this picture here. Uh -huh. And we will go on. Now, so which characteristic, uh, which character do you want to play? Con muốn uh, làm nhân vật nào trong câu chuyện này? Wow, I don't know. Yeah, you don't know. So we have the, the mom here or two boys. Con muốn làm nhân vật mẹ hay là nhân vật uh, hai anh bạn này? You boy. Yeah, you want to be a boy. So we will start first. Okay. Hello nha. Focus on the conversation now and we will practice. À, các bạn sẽ tự chọn cho mình một nhân vật. Ok. Tự chọn cho mình một nhân vật để mình có thể là mình luyện tập. Ok. So, me first. Ok, Hoàng Tú Phương. What are you doing, boys? We are playing. <laughs> Okay, move to the picture two. Where are you, mom? Hmm. I'm in the living room. What are you and Pat doing? I'm reading and he reading too. <laughs> That's good. Okay, boys, I'm making lunch. It's time for lunch. What are you doing now? I'm drawer. Drawing, not drawer. I'm drawing. now. Hoàng Tú Phương đọc lại cho cô nào. I'm drawing. I'm drawing. Yes, I'm okay. Drawing. Yes, good. And Patrick, what are you doing? I'm drawing too. <laughs> so look at this. Look at Patrick Phương. Look at Patrick. He is drawing on the wall. Is this good or not? Yes. Okay, is this good I'm or not? Good. And now work ý là nghĩa là tường nữa cô. Thế con có tốt không? Good hay là không? Tốt hay là không? No, not. No, of course not. Yeah, of course not. We know that. Of course not. Good, good girl. And hey girl, um, I just was want to ask you some question about the story. So uh, we have the word what, uh, what and where here. So what, what does it mean? The word what, what does it mean? What uh, we hay là em in vậy cô? Mình không nghe what, rõ. What are you doing? What does it mean? Nghĩa gì? Ờ, đó nghĩa là bạn đang làm gì á? Uh, yes, and the the the the question, uh, where are you? What does it mean? Where are you? Đấy là bạn đang ở đâu? Còn yes, cái này course. thì con đã học rồi nên là rất easy, so easy. <laughs> yes, it's easy for you, but nào nhưng mà mình khi mà mình dịch đúng không? Khi mà mình dịch mình hiểu theo ngữ cảnh đúng không các con? Yeah, mình sẽ hiểu theo ngữ cảnh và trong trường hợp này mình sẽ dịch như nào hả Phương? Where are you, mom? Mẹ, mẹ đang ở đâu? Exactly, my girl. You're so smart. Okay, thank you, Phương. Giờ khi mình nói tiếng Anh nhá, mình nhớ lưu ý này, mình sẽ lưu ý dịch theo ngữ cảnh, đúng không nhá? Cả lớp đều nắm rõ rồi nha. Bạn Thùy An đừng nhắn vậy cô buồn. Okay, so Thank you Phương và bây giờ mình sẽ đến đâu nhở? Mình sẽ mình sẽ lấy bài tập nhá. Ok Phương tạm thời tắt mic cho cô nha. Okay, look at this. Task 5. Look at the story and circle, right? We have three question here. Okay, we have three question here. Okay. Okay, so we have the first question. Who is playing? Who is playing? Question one. Who is playing? Nào các bạn nào, các bạn nào, các bạn là có câu 1 có câu một nào có câu một nào à tắt chat rồi <laughs> I'm sorry yeah question one question one who is playing can you can you answer for me two we have mom here and two boys so which is the right answer here who is playing two oh my god Nguyễn Lương hà An yeah okay Nguyễn Hoàng Ngân rồi yes các bạn được comment là Đáp án two. Yeah, the answer two. Good. And the question two. Who is making lunch? Who is making lunch? Cái từ who ấy ai đúng không? Ai? Who is making lunch? Nào các bạn tập trung là không có tắt chat bây giờ đây. Ok, tốt rồi. Yeah. Mom is making lunch. Okay. Mom is making lunch. And the last question. Who is drawing? Ai thì đang vẽ nhỉ? Who is drawing? Rồi các bạn comment cho tốt. Cô nhá, cô sẽ lưu lại tất cả các cái các cái danh sách chat đấy tức là kể cả trong giờ học cô không có nhìn thấy nhiều đâu nhưng mà sau mỗi buổi học là cô sẽ nhìn danh sách chat và cô sẽ tích sẽ tích các bạn vào ấy tích điểm của các bạn nhá và hôm sau cô sẽ cho các bạn xem cái danh sách điểm danh của cô ok và bạn nào có tên đó hôm nào mình cũng tích cho các bạn đó ok hôm sau mình sẽ show lên nhá giống như ở trên lớp ấy nhá yeah, so who is drawing yeah chu oh my god các bạn này thông minh quá trời đó mới con đọc có một tí thôi mà đã thuộc rồi ok tốt rồi yeah thank you Yeah, hôm nay mình có cái từ nào? Hôm nay mình có từ what. Okay, W H A T what. Cái gì, việc gì? Where? Where ở đâu? okay W H E R E. And the last word who. Ai đúng không? Who. Hôm nay mình có ba từ rồi. What where and who ok what cái gì việc gì where ở đâu who ai? ok Ủa bạn nào cứ đòi remote screen đấy oh no just me và trong tiếng Anh thì thường thường các bạn ấy sẽ hay dùng các cái từ gọi là là sao nhỉ để mà viết tắt đi ví dụ nhá như câu này nếu mà thường thường mình đọc rõ ra là where is Dylan đúng không where is ok where is thì khi mà mình nói thì mình sẽ viết tắt mình sẽ nói tắt đi cho dễ uh -huh. ví dụ từ where is thành từ where viết tắt rồi là ở đâu Dylan thì ở đâu? Ok. Thay vì mình nói where is Dylan thì mình có thể nói là where's Dylan? It's okay. Và khi mà mình trả lời thì mình sẽ trả lời là anh ấy thì ở đâu đó đúng không? Ví dụ như trong này là dining room. Tương tự về việc viết tắt he is tương đương với his she is tương đương với she's và I am tương đương với am ok có từ he is anh ấy thì đúng không cô ấy thì thế nào và tôi thì thế nào đó ok and now we just listen to the radio and then focus to answer the question now let's take page 59 Activity 12. Listen and check. 1. Where's Sarah? She's in the kitchen. Okay, the first question. The first question here. Where's Sarah? Where's Sarah? Okay, all the class, where's Sarah? Nào các con có thể comment cả câu được không? Comment cả câu nào. Where's Sarah? Where's Sarah? Ok cả câu này 1 với 2 nhưng mà cô cũng biết, cô cũng biết 1 với 2 là cái đâu? 1 1 1 Sarah in one, Sarah in one bất one là gì đây? Ở đâu đây? One là cái gì? Sarah ở đâu? Sarah ở đâu nhỉ? Cả lớp. Cả lớp, cả lớp. One, nhưng mà one nhưng mà one là ở đâu? Ở ờ, cái trong cái phòng này là living room hả? đây là living room hả đây là đâu yes đúng rồi phúc lâm comment rất chính xác she is in the kitchen uh, wait a minute um, phạm kim thanh ok phạm kim thanh Ok, Phạm Kim Thanh sẽ lưu ý nhá. Um, thầy Vương hỗ trợ cho em Phạm Kim Thanh nhá. Yes, she is in the kitchen, right? And now mình sẽ tiếp tục nghe xong đến bài thứ hai xem nào. Where's Manny? Ok, xem bạn Manny đang ở đâu nhá. Two. Where's Manny? He's in the dining room. Okay, where's Manny? Where's Manny? Where's Manny? Ôi, Văn Ngọc Ngà nghe được hết rồi này. She is in the kitchen nha. In the kitchen. Trong. Trong. Đúng không? In. Trong. okay. Nào, tiếp tục nào. Where's Manny? Vừa rồi, vừa rồi nha. Where's Manny? Many, many. Bạn many ở đâu? Where's many? Can you hear this? Mình nghe lại nhá. He's in the dining room. He's in the in the what? In the what? In the what? Living room, kitchen. Living room. Nào, các bạn có nghe được cả từ đấy không? Các bạn có nghe được cả câu đấy không? Nghe lại nhá. Listen again. Manny, he's in the dining room. He's in the in the gì? In the what? đâu có xem nào dining room nào trời ơi không lương hả, lại không nhớ cách ghi <laughs> yeah tú phương rồi rồi gần đúng rồi dining room yes dining room bùi gia long là người comment rõ ràng và đúng từ nhất rồi dining room ok các bạn nhớ về xem lại cái từ dining room nha không là nhiều cháu là viết sai đó ok Many is in the dining room. Good. Nào, dining room là chỉ có một chữ N thôi nghe chưa? Nhiều bạn là comment là hai chữ N nhá. Ok, next. Three. Where's Kevin? He's in the bedroom. Okay, where's Kevin? Kevin, hello? Where's Kevin? Can you hear this? <laughs> Bathroom? Are you sure? Are you sure for this answer? He's in the bathroom. Now, cô lưu ý rồi, từ bathroom biết liền. Đúng rồi, chính xác. He's in the bathroom. And the last one. Four. Where's Peggy? She's in the bathroom. So, where's Peggy? Where's Peggy here? Where's Peggy? Look at this. We just have a living room and a bathroom. So where's Peggy? Bathroom chính xác. Bathroom Trần Bình Minh lớp 4B. Bathroom, exactly. Right, phòng tắm. Cái từ phòng tắm và phòng ngủ thì nghe nó hơi giống nhau một chút, đúng không? Một là bathroom, hai là bathroom is uh, a little bit similar, but uh, we need to focus on the differences between two words, okay? Mặc dù nghe hơi giống nhau một chút, tuy nhiên là chúng mình cần phải phân biệt được chúng ở một là bathroom, một cái là bedroom đấy là lý do tại sao mà cô muốn nhấn mạnh rằng các bạn không được bỏ âm gió à, bỏ âm gió là nó sẽ thành các từ khác ngay ok good so which is one here now hôm trước thì mình có um, hôm trước thì mình có học rất rất nhiều đúng không nhỉ mình học có rất nhiều về cả body về cả uh, về về cả clothes right mình học từ uh, bộ phận trên cơ thể này mình học cả về uh, uh, quần áo đúng không mình học cả quần áo rồi mình học cả trong các các phòng trong một nhà mình học cả một số hành động nữa thì hôm nay mình sẽ tổng hợp lại tất cả những kiến thức đó nào bây giờ bây giờ nha bây giờ là các bạn vừa nãy là bạn nào comment nhiều thì đến giờ phải dùng đến đôi tay sinh rồi Okay, look at this. Can you see the screen? Các con có nhìn thấy cái màn hình không? Can you? Yes, okay. We will listen. Yeah, dạ, trong bài này mình có 1 2 3 4 5 6 7 and 8 question. Yeah. Dạ, we have 8 question. Your mission here is you will listen and watch videos and then you answer all the questions. À, ok, nhiệm vụ của chúng mình ngày hôm nay sẽ là xem đoạn video này và trả lời 8 câu hỏi trong video nhé. Sẵn sàng chưa nào? Are you ready? Yes, okay, yes, teacher, so. Con không nhìn thấy, trời. Nào, cố lên nào, chắc do mạng rồi. Nào, nhìn thấy không ạ? À? các bạn có nhìn thấy không comment cho cô nào Ngọc Hân sao rồi nào bắt đầu nha tập trung này Little Fox Little Fox The Tale of Peter Rabbit Episode 1 Mrs. Rabbit Goes Into Town OK, the tales of Peter Rabbit. OK, câu chuyện về Peter Rabbit. OK, Tập 1, tập 1 nha. Lần sau là xem nhiều tập nữa cô. Ok, tập 1. Mrs. Rabbit goes into town. Mrs. Rabbit goes into town. Ừ. Cô à, bác Rabbit đúng không? Bác Rabbit thì đi đến thị trấn À, ok xem xem câu chuyện này như nào nhé Mrs. Rabbit had four little Okay, we have the first question now. Mrs. Rabbit had how many bunnies? How many bunnies? Okay, I cô muốn gọi một bạn nha, cô muốn gọi một bạn nào. Cô muốn gọi một bạn nào? Raise hand, raise hand. Gọi một bạn nào? Tú Nguyễn Khang nào? Ok, hello Khang. Hello teacher. Okay, Khang. So can you answer me and one here about the question, how many little bunnies? Nào, Missy Rabbit có bao nhiêu bạn bunny? Có bao nhiêu thỏ con? Five. Five. Five. Five. Nào mình nghe lại nhá. Little fox. The Tale of Peter Rabbit. Episode 1 Mrs. Rabbit Goes Into Town. Mrs. Rabbit had four little bunnies. Now, so how many? How many? Oh, cô thấy các bạn comment ở đây rất là nhiều này. Oh, four. Four, yes, four. Great, cảm ơn cả lớp, cảm ơn cả lớp. Nếu mà các con mà chưa làm được thì các con phải nhờ trợ giúp của cả lớp nha. OK for rabbits. Okay, next. The Tale of Peter Rabbit, Episode 1 Mrs. Rabbit Goes Into Town. Mrs. Rabbit had four little. oh, sao không chạy tiếp nhỉ? Four rabbits. Yeah, four rabbits. Four bunnies. Okay, four bunnies. Um, đợi cô một chút xem là bạn ấy đây yes okay next had four little bunnies. <laughs> Their names were Mopsy, Flopsy, Cottontail, and Peter. They lived in a hole under a tree. Okay, the next. Cái này thì cô cần sự trả trả lời của tất cả các bạn. Cô cần sự trả lời của tất cả các bạn nha, tại vì câu này là một khó câu khó. Where did they live? Họ sống ở đâu? Tree. Tree. We know the tree. Ok, cả lớp đều đang thiên về đáp án cả lớp đều thiên về đáp án one nào one tắt yeah dạ. cô mà tắt hết đi là cô đây đấy live they live in a hole under a tree yes dạ. they live in a hole under the tree là họ uh, họ sống ở dưới một cái hố đúng không? A hole đúng không? Dưới một cái cây. Yes. Cả lớp, cô đang xem cả cả lớp nữa, cả lớp comment là bây giờ ừ, tạm thời con tắt chat cho cô nhá. Ê, cô đang không thấy đâu, cô đang không thấy con đâu. Okay. thank you. Yeah, next. Cả lớp nào. Tree. One day, Mrs. Rabbit said, We need bread. I'll go into town to buy some. She grabbed her basket and an umbrella. What did Mrs. Rabbit take with her? Ừ, cô không tắt với các bạn phải comment cô mới biết đáp án chứ, đúng không? What did Miss Miss Rabbit take with her? Bà Rabbit thì mang cái gì nhỉ? Các bạn comment nào. Các bạn comment cho cô nào. Bà Rabbit thì mang cái gì đấy? Moon. Nào moon hả? Nào trời ơi, bây giờ không biết rồi. Nào bây giờ mang một cái gì ta? Nào lại nào. Bài không dễ đâu. One day, Mrs. Rabbit said, "We need bread. I'll go into town to buy some." Yeah, dạ, mẹ bảo là mình cần mua bánh mì đúng không? Mình sẽ phải đi à, mẹ sẽ đi xuống thị trấn để để để mua một ít. Oh, okay. She grabbed her basket and an umbrella. Nào, trong tay, trong tay của bà có mang một cái gì đây cái ô ok cái ô bữa nay có có mang không em cái ô cái ô nào umbrella ok umbrella and basket ok cảm ơn nha thank you ok giấy cồn điền nhầm thế này basket and an umbrella. Okay. Mrs. Rabbit looked at her bunnies. I will be back soon, she said. Can we go outside? asked Peter. Yes, said his mother. <laughs> yeah. But don't go into the farmer's garden. Why did Mr. Rabbit tell bunnies not to go in the garden? Các bạn có biết tại sao mà Miss rabbit lại nói với các con của cô ấy là không được đi ra garden không? Sao nhỉ? Mrs. Rabbit looked at her bunnies. I will be back soon, she said. Can we go outside? asked Peter. Yes, said his mother. But don't go into the farmer's garden, các bạn có biết không các bạn có biết không fox ok sau một số bạn kêu là có fox yeah we have fox bởi vì mẹ mẹ bảo là không được đến ồ oh, vì sợ oh, sợ gì nhỉ fox cat oh my god thì said that không được đến vườn của nông dân đâu có cáo ư sói á ôi các bạn bảo có sói á giỏi á hmm. này but don't go into the farmer garden farmer's garden sợ bác nông dân đánh <laughs> ok let's check garden your father went there and he never came home oh my god Ồ, <gasps> oh, hóa ra là bố thỏ của các bạn đến vườn của bác nông dân và từ đó trở đi không thấy bố đi về nữa ồ bảo sao Okay, Mother, said the ờ. bunnies. Mrs. Rabbit headed off to town. Mm. <clears throat> ok, cả lớp nhìn này. Bắt đầu Mr. Rabbit đi đi ra ngoài rồi đúng không? Rồi có sói, có cáo đúng không? Lại có bác nông dân nữa thế bây giờ mà mẹ đi ra ngoài như này rồi thì các con nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp đấy Desmond is dead of course so scary okay so và bây giờ tiếp tục nào what do you think will happen next các con nghĩ là có gì sẽ tiếp diễn nữa nhở con biết Thank you. help? Help me? The bunnies put on their jackets and shoes. Yeah, the bunnies put on their jackets and shoes. Wow, wee, auntie. Then they went outside. The four bunnies hopped down the path. The four bunny now hopped down the bunny part, right? No? Look over there, said Mopsy. I see a blackberry bush. Yum, said Flopsy and Cottontail. Flopsy, Mopsy, and Cottontail ran to the bush. Okay, now do, now do. look at this, look at this, look at this. Oh my God, Look at this. Cả lớp nhìn vào đây nào. Look at this. Sói thì ăn thịt thỏ. Oh my god. Các con đoán xem ở đây có gì nào? Can you guess that? What is this? What is this? Oh no. We have three bunnies with red jackets go to the tree. Quả. What's the names? Nào, mình có ba cái bạn Bunny đấy là bạn ấy tên gì nhỉ? Nhớ không? What are the names of four little bunnies? What are the names of the four little bunnies? Mình có bốn cái tên ở đây. Các bạn nào nhớ tên của các bunny không? Oh, four, one, one, three, three or one, four. Oh my God, which answer? Now, wow, wow, wow, wow, wait a minute, four, four, four, four. Four, Peter, meter, curtain, and button. Có chắc là four không? Hay most... Oops. Oh yeah, one. Đấy, Cottontail, Flopsy, Mopsy and Peter. Rồi các bạn đáp án một nhá. Vỗ tay vỗ tay. Peter's sister started to pick blackberries. I don't want blackberries, Peter thought. I'm going to the farmer's garden. rồi đúng không chết rồi mẹ dặn oh no oh no đúng không nhở mẹ dặn là không được ra vườn của bác nông dân thế mà oh no oh my god nào tiếp tục nữa oh Oh. Tạm thời hết tập 1 rồi tập 2 các bạn nghĩ thế nào nhỉ tập 2 thì các con sẽ nghĩ là bạn ban nì sẽ như nào ôi các bạn nì nó chết thật rồi <laughs> Thế bạn bạn ban nì bạn nì mất thật rồi trời ơi rất là đáng sợ thì để ngày hôm sau mình cùng xem nhá ngày hôm sau mình cùng tiếp tục xem và làm bài tập bài ban nì đấy nhá ôi đáng sợ quá so scary chết rồi <laughs> có sợ lắm không trời ơi sợ lắm phú sợ lắm rồi kìa <laughs> oh no nào bởi vì trong cái episode one này mình mới chỉ xem tập 1 thôi và mấy hôm sau thì mình sẽ xem tiếp tục nhá next next ok next và hôm nay tiếp tục nào mình sẽ phải luyện speaking một chút oh. như các bạn hôm trước ấy cô có bảo là các con uh, chưa có luyện được nói đúng không nhỉ chưa được luyện nói nhiều ok mình chưa được luyện nói nhiều ok ok look at this à we have the exercise here và trong bài này đúng không? Đến phần luyện nói này thì cô cần gọi một bạn nha. Nào bây giờ mình sẽ tạm thời là không sợ về chuyện chú bunny màu xanh đi vào vườn xong rồi bị thế nào đó đúng không thì cái đấy là để sang bài 2 nhá bài hôm sau mình xem tiếp nhá còn bây giờ mình sẽ bắt đầu comeback lại đến bài nói ok mình sẽ comeback lại đến bài nói nhá phần speaking của mình ok phần speaking thì hôm nay mình muốn là luyện cho các bạn một chút ok <laughs> yeah She is wearing a pink shirt. Và sau đây cô sẽ có một trò chơi nhỏ là các bạn sẽ nói vào trong phần ghi âm để có thể trong máy nhận dạng xem là khả năng phát âm chuẩn của các bạn đến đâu. Được chưa? Và mình sẽ cố gắng là chữa cách phát âm của các bạn nhá. Nào, so, who's volunteer? Có bạn nào sung phong không? Bạn nào sung phong không nào? bạn nào xung phong nào tôi còn vẫn sợ, ôi cô cũng sợ lắm rồi hôm sau mình xem tiếp tập 2 nhá. Ok, nào xem nào, xem cái khả ôi mi mi nhiều quá. Trời ơi, cái bạn iPad là bạn nào đây rất là tích cực nhưng mà cũng không biết tên bạn đây là bạn gì đâu. <laughs> ôi dạ, nào bạn nào đây Resen nào, Resen nào để kiểm tra nào. Bạn nào nhờ, bạn nào nào. Cái bạn iPad là bạn nào đây nếu mà để tên là cô biết là cô gọi rồi đấy. Văn Thị Ngọc Ngà Ơi để xem bạn iPad là bạn nào là cô cũng đang tò mò không biết bạn ấy tên gì sợ nào cái bạn iPad 2 đây bạn uh, mở mic cho cô xem nào ôi nào đừng sợ don't scary Ồ, oh, bạn không mở được mic. Nào bạn nào nhờ Tiến Minh à? Ờ oh, đấy gọi bạn khác để làm. Ok, can you hear me? Con nghe cô không? Ai biết tụi nó bấm cái này làm gì không biết. À, chị ơi mày có nói đâu không ạ? Ừ. Ok hello. Ờ rất tiếng kìa. Ồ. Thôi được rồi, bạn Khang lớp 2 nào. À Khang lớp 2 vừa gọi rồi. Gọi rồi nha. Phạm Khánh Hà Minh rồi. Ui sao tên dài thế. Đâu rồi? Phạm. You will will hả? ok. À, đâu rồi? 2K13. Ơ đợi cô một tí. con okay. okay um the uh, I don't know about your full name so what is your exactly name tên chính của con là gì con tên là Phạm Khánh Hà Ah, your full name is Phạm Khánh Hà, right? How old are you now? I'm eight years old you're eight years old, so I see that you're a little bit self-confident about your speaking. So let's check. Bây giờ con đang mở mic đúng không? Cô sẽ cho con nghe xem là cái bức tranh này đang diễn đạt cái gì nhá và con sẽ nói lại cho mic để xem mic có nhận dạng được không nhá. Ok. She is wearing a pink shirt. Ừ. khi nghe thì con sẽ nói lại ok sau khi nghe con sẽ nói lại theo trí hiểu của con và xem là có phát âm chuẩn không thì máy sẽ nhận dạng nữa hiểu chưa cô vâng ạ ok nào nghe lại một lần nữa nhá she is wearing a pink shirt cô ấy đang mặc một but in English in English she is wearing a pink shirt Wow, look at this. She is wearing a pink shirt. Good. Con đã hiểu cách chưa? Rồi ạ. À. Okay. Is it interesting? Next. He is wearing a green scarf. What this? nào bây giờ tiếp tục nào bạn nào đây bạn nào who who next who next bạn nào nhỉ đó các bạn comment cho cô xem là bạn nào bạn nào tự tin nào đọc được câu này nào Nguyễn Hoàng Ngân Nguyễn Hoàng Ngân Okay, hello. Hello, teacher. Okay, great. So I will turn on the radio and then you will repeat, okay? Okay. Hmm. He is wearing a green scarf. is wearing a green coat. Uhm, có vẻ như là AI, AI chưa nhận dạng được giọng của mình rồi. Nào con đọc lại một lần nữa nào. He is wearing a green scarf. He's wearing a green coat. Uhm. Nào mình cố gắng một lần nữa nào để mình luyện phát âm nào. He is wearing a green scarf. He is wearing a green cap. Nào, anh ấy thì đang đeo một chiếc khăn quàng màu xanh lá đúng không? Ok, xem nào. He is wearing a green scarf. Rồi con đọc xem nào. He is wearing a green scarf. He is wearing a green scarf đấy khi mà mình phát âm bị sai thì máy sẽ không nhận dạng được đúng không mình sẽ cố gắng nhá He is wearing a green scarf. He's wearing a green scarf. Scarf. Đúng không? Con đọc là car đúng không? Con đọc gần rồi con đọc là car. Trong khi từ kia là scarf. Nào lại nào. Cô thử đọc nhá. Ok. He is wearing a green scarf. He is wearing a green scarf. He is no, wearing, he's wearing a green scarf. Scarf. Scarf. Ồ, oh, thế là không nhận dạng được giọng của bạn rồi. Nào mình thử một cái khác nào. They are wearing brown pants. They are wearing a brown pants. Oh no, they can't. Giống như vừa nãy bạn nữ bạn đọc ấy thì là nhận dạng được luôn đúng không? Con có thấy không? Đó là khi mà bạn phát âm chuẩn thì là máy sẽ nhận dạng được luôn nhưng mà mình phát âm chưa chuẩn là máy không nhận dạng được đúng không nhỉ thì đây nhớ nhá đây cũng là bài tập về nhà của các bạn ngày hôm nay đó thì cô sẽ gửi cho các bạn những cái link này để các bạn luyện nói và quay lại quá trình cho cô nhá ok cô sẽ gửi cho các con cái link bài tập này và các bạn sẽ luyện nói này quay lại video xem là máy đã nhận dạng được bao nhiêu câu trong các câu của các con nói nhá được không nhỉ mình sẽ cố gắng luyện tập speaking thật là nhiều ok để có thể là mình phát âm chuẩn hơn đúng không nhỉ mình nói tiếng anh dễ hơn đúng không ok rồi thời lượng của lớp mình ngày hôm nay cũng đã hết mất rồi và ngày mai nhá các bạn theo dõi ở trên nhóm zalo này để mình có thể thế nào nhỉ xem bài tập và làm bài tập nhá rồi và cô hứa với các con là thứ tư hôm sau thì mình sẽ gặp lại nhau và xem tiếp câu chuyện của Mrs. Rabbit go to the town đúng không để xem là bạn uh, thỏ xanh đúng không bạn thỏ áo xanh thì sẽ thế nào nhé còn tiếp thứ hai là mình sẽ làm bài tập trong cái link game vừa rồi ấy, để mình luyện nói đúng không nhỉ rồi cô chào cả lớp nha và chúc cả lớp có một buổi Tối thật là vui, mình chuẩn bị brush teeth and wash your face. Right, brush teeth and wash your face and go to bed. Good night. Bye bye. Bye teacher. Bye teacher. Good teacher. Bye teacher.